Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Weekend Cook cùng vào bếp nha Hôm nay Nguyên Cook sẽ giới thiệu tới cả nhà một món lẩu hải sản rất thơm ngon đến từ nước Hàn Quốc đó là món lẩu kim chi cả nhà nha đó, với đầy đủ các loại hải sản, rau củ quả, nấm thơm rất là đặc biệt cả nhà ơi rất thơm và ngon cả nhà nha nào chúng ta cùng vào bếp nào Nguyên liệu chúng ta sẽ có hành bao rô các bạn nha mình sẽ sử dụng là 50g hành bao rô ra chúng ta sẽ có hành tây là 100 gram, củ cải trắng là 100 gram và ta sẽ có thêm à, rong à, cổ tay các bạn là rong biển combo á, là sử dụng là 10 gram nha ớt là một trái nè tỏi là 15 gram cùng với gừng là 3 gram và ngoài ra chúng ta sẽ có là cá cơm mình nha cá cơm khô là 50 gram và tiêu là 300 thái 300 các bạn nha ok rồi ở nguyên liệu này thì chúng ta sẽ uh, dùng một cái uh, túi các bạn mình sẽ cho vào để khi mình uh, nấu á, nó sẽ không có uh, rơi ra ngoài các bạn nha lúc mình vớt cho nó dễ hơn nữa ok chúng ta sẽ cho những nguyên liệu làm nhỏ nhỏ uh, vào các bạn nha đó, như là uh, cá cơm nè tiêu nè đó như là uh, gần cái bạn đó những cái nguyên liệu nhỏ đó sẽ cho vào chung các bạn nha đó. để mình nấu sẽ dễ hơn ok về nước dùng mình sẽ chuẩn bị sẵn 2,5 lít nước dùng của mình nha đó, thì khi nấu xong mình sẽ còn khoảng tầm 2 lít nước các bạn đó. thì nấu là khoảng tầm 1 đến 2 tiếng các bạn nha thì à, lúc mà nấu sôi các bạn nhớ vớt bọt thôi và lúc mà vớt bọt xong thì nó sẽ à, bớt mỡ thì các bạn cứ hạ lửa nhỏ từ từ đó mình sẽ nấu khoảng tầm một tới hai tiếng thôi nha cho ra hết chất ngọt ok Ok và nguyên liệu mình sẽ đem lẩu là mình sẽ gồm là rượu sake các bạn nha Mình sử dụng là 50ml rượu sake các bạn nha à, Mình để sẵn lát mình chỉ đổ vô thôi Và giấm mình sử dụng là khoảng 40-50ml giấm các bạn nha à, Giấm Hàn Quốc các bạn ở Ngoài sẽ có dầu mà ớt các bạn à, phải 20 ml chậu ớt nha cùng với 2 30 g ớt bột ăn bánh cay cho nhiều các bạn nha cùng với tiêu à, là khoảng mình sử dụng là à, ờ, 1 đến 2 gram cùng với dầu mè là 8 ml đường cát là 20 gram cùng với bột nêm bò Hàn Quốc là 20 gram ngoài cho thông muối là 2 gram và hạt nêm Hondashi là 10 gram các bạn nha à, những nguyên liệu này mình sẽ trộn chung với nhau bạn nha để mình là lát mình sẽ đem cái trong cái nồi lẩu mình nấu á ok và về nguyên liệu mình sẽ nấu lẩu các bạn đó mình sẽ gồm là 200 phần kim chi và nga là bao gồm 100 ml nước kim chi và 100 g cái phần mà kim chi mình đã bớt ra các bạn đó mình thảo và mình sẽ có 50g hành bao rô cùng với 100g hành tây các cắt nhỏ bạn nha rồi chúng ta sẽ có là gần là khoảng cỡ 2 3 g cùng với à, một trái ớt mình đã cắt sẵn các bạn Cây thì các bạn tăng ớt lên nha là chúng ta sẽ có tỏi là khoảng cỡ 10 gram tỏi các bạn nha và 50 gram thịt xay đó, thì nguyên liệu này mình sẽ nấu uh, tạo cho cái đời ngọt của các bạn với đời chua với mùi kim chi đó, đó là những nguyên liệu này các bạn nha ok bây giờ mình sẽ bắt đầu nóng thôi nha ok sau khi mình đã cho dầu nóng vào chảo bây giờ vào nồi các bạn mình sẽ bắt đầu mình cho gừng mình sẽ cho tỏi vào phi thơm các bạn nha với uh, hành tây luôn mình sẽ cho ba miếng này vào phi thơm sau phi thơm xong mình sẽ cho phần thịt xay vào mình nha đó mình sẽ uh, rang đó mình sẽ xào nó dậy mùi thơm sau đó mình sẽ cho miếng nguyên liệu còn lại như hành bao rô nè rồi uh, các uh, cái phần mà ớt các bạn đó mình sẽ cho vào cùng với kim chi các nha đó kim chi mà các bạn cầm nước với phần cái nãy mình đã chặt cái chắc riêng á mình sẽ cho cái phần cái vào trước xào hơn sau đó mình sẽ cho nước vào các bạn nha đó. Ok và sau gần 2 tiếng trôi qua thì mình chúng ta đã có được 2 lít nước các bạn nha Bây giờ mình sẽ vớt bỏ những cái phần cái ra các bạn nha Mình sẽ lấy nước sau đó mình sẽ đổ ngược cái nước này vào cái nồi mình đã mới ờ, xào á đó. ok đó, cái nồi này mình đang xào các bạn nó thơm mùi dậy mùi các bạn nha đó, phải xào riêng các bạn nó tạo cái mùi á khi đó mình sẽ cho nước vào để sẽ mau chống ờ, cái lẩu mình nó sẽ ờ, tạo mùi thơm và nó sẽ có cái vị đậm đà của cái kim chi các bạn nha nếu các bạn mà nấu chung á xem mình đậm vị đâu đó, phải xào riêng các bạn nha đó, bây giờ mình sẽ cho hai lít nước uh, lẩu mình đã nấu thôi các bạn nha đó. sau đó mình sẽ nấu sôi sau đó mình sẽ cho cái phần mà gia vị mình đã trộn lúc nãy á, mình sẽ cho vào để như là chuẩn bị mình làm món các bạn nha ok thì lúc nãy mình đã xào một cái cho phân nửa cái phần gia vị vào để mình xào chung các bạn để nó tạo mùi thơm, một tạo màu bây giờ mình sẽ cho phần nửa còn lại mình vào nồi để mình nấu luôn các bạn nha đó mình nấu sôi là cái như là xong cái món, món ờ, nước dùng lọc kim chi rồi các bạn đó ok nước nó sôi các bạn bây giờ mình chỉ hất bọt thôi là đã xong cái nồi lẩu kim chi các bạn nha đó, bây giờ mình sẽ chuẩn bị những nguyên liệu kèm các bạn nha nguyên liệu ăn kèm chúng ta sẽ có các loại nguyên liệu như là hải sản các bạn đó như là tôm nè ở 250 tôm rồi uh, 200 g mực 200 g mực tuột nó cùng với một thanh uh, tàu hũ non các bạn nha tàu hũ tròn á đó. nó gồm là bao gồm sẽ nguyên liệu khác như là nấm các bạn đó, nấm bắp non đó. nấm đường gà cái chi quan trọng nhất là sẽ có món thịt ba loại các bạn nha để ba loại bò các bạn rất thơm và ngon các bạn đó. mình sử dụng là nửa ký nha ngoài chúng ta sẽ có các loại khác như là rau cải thảo tương ô các bạn nó tạo mùi thơm rất ngon cho lẩu các bạn nha ok và chúng ta có nguyên liệu các loại lẩu các bạn bây giờ mình sẽ chuẩn bị ra món hình thức cả nhà nha ok và bây giờ mình sẽ cho cái phần nồi lẩu vào một tô uh, nồi đất nóng các bạn nha mình sẽ cho toàn bộ cắt nhỏ vào và chúng ta đã hoàn thành món ăn lẩu chung chi hải sản rồi cả nhà ơi nhìn ngon không nào quá tuyệt vời luôn cả nhà nha à, và cuối tuần trời mưa lạnh lạnh thì với món hải sản lẩu kim chi này quá tuyệt vời cho cả nhà thưởng thức cả nhà nha có đầy đủ nguyên liệu có đạm nè thịt nè thịt bò nè các bạn thấy bạn heo cũng được nha có hải sản nè đó, có protein đầy đủ nấm luôn đó, có chất xơ có rau đầy đủ các bạn nha tàu hũ nữa quá tuyệt vời luôn vừa cây vừa chua vừa ngọt vừa thơm quá ăn hẳn các bạn ơi nhớ dùng thêm một tí xíu mì nữa thì quá tuyệt vời rồi chúc cả nhà có những khi thư giãn món ăn này nha hẹn gặp cả nhà ở những clip sau bye bye